Những câu đố mèo hack não sẽ giúp xua tan mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng đồng thời kích thích trí não phát triển, tư duy nhanh nhạy hơn. Chúng ta bắt đầu nào. Câu 1, nhà Nam có 4 anh chị em, ba người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Vậy người em út tên gì? Đáp án, tên Nam. Câu 2, có cổ nhưng không có miệng là gì? Đáp án, cái áo. Câu 3, con chuột nào cực kỳ sợ con mèo? Đáp án, tất cả chuột. Câu 4, có một rổ táo, trong rổ có 3 quả. Làm sao để chia cho ba người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ? Đáp án, đưa cho hai người đầu mỗi người một quả. Còn một quả trong rổ đưa nguyên cả cái rổ đựng quả táo cho người còn lại. Câu 5. Ngôn ngữ nào trên thế giới không phát ra âm thanh? Đáp án, ngôn ngữ cơ thể. Câu 6. Bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, Đáp án, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Câu 7, bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người? Đáp án, có tất cả 9 người. Câu 8, có hai bình rộng miệng đựng đầy nước, làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu. Đáp án, chơi đông thành đá. Câu 9, làm thế nào cậu bé đá quả bóng 3 mét và sau đó quả bóng trở lại với cậu bé? Đáp án, cậu bé đá bóng lên trời. Câu 10, cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được. Đáp án, cùi giỏ tay phải. Câu 11, bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì. Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoạn đua ấy? Đáp án thứ nhì Câu 12, con mèo nào cực kỳ sợ chuột? Đáp án, đó là mèo Doraemon. Câu 13, cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả? Đáp án, cái bóng con voi. Câu 14, con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó vàng. Con chó xanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, người ta gọi là con chó gì? Đáp án, con chó đỏ người ta gọi là con chó đỏ chứ con gì nữa. Câu 15. Người ta phát hiện ra xác chết của một chàng trai treo cổ chết ở nóc nhà. Dưới chân cậu ta cách khoảng 20cm đến sàn nhà là một vũng nước lớn. Hỏi cậu ta làm sao để có thể leo lên nóc nhà mà tự tử được. Đáp án, cậu ta tự tử bằng cách đứng lên tảng nước đá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.